Có. Nhưng con là cái bố. Nắm là gì đấy? Đâu, tôi chỉ ống vào mét thôi mà. Ô, hôm nay đông quá. Không. Không. Ai muốn vậy? Hello everyone đến chỗ ngồi nha và kể cả các bạn đang ở trên livestream các bạn trên livestream hay là các bạn đang ở các bạn đang một chỗ ngồi nha hello hello Hello thị trường. Ôi hello. Hello. Hôm nào mình chỗ ngồi rồi thì mình bắt đầu tập mình nha để chúng chút nữa cô trò mình cũng học bài mới nha. Vâng. Hello teacher. Hello. Hello, Miss. You can call me Miss now. Ai để cô tự nhiên học cho cô lên được đấy. Mới học ra rồi. Không biết được. Không biết được. Hello, biết với bạn nhiều Hello, đọc bạn nào đáng yêu đấy Hello, Hello, biết thảo Hello, ngồi Hello, Các bạn, nếu mà bạn nào mà chưa ăn tối Các bạn ăn nhanh tay đấy nhá, uống nước đi nha Không là hôm nay phải đọc nhiều đấy Bên Hello. Hello teacher. Hello. Đàn cùi. Nhẹ nhàng thôi. Bây giờ em lớp ba. Đưa chứ mày đưa thầy. Quay đầu tiên. Wow. Vậy là không. Đúng phải cái này bạn dơ cái đó được sao ta không dơ được? Nhớ. Vô cái gì? Đi như thế này nè. Hello. Hello. Hello. Các bạn hello. Nha, bạn, các bạn các bạn nha. Hello. Nào con, thật anh xin bây giờ. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. cái gì các bạn đặt chân cơm xong cái học đặt là sợ không sợ đợi các con đợi một chút nữa để các bạn vào nốt nha nào cái gì số ba rồi nãy từ cô ăn cơm rồi đang bật đang bật mic đây ai đang bật mic đây phải ba về có phải cái bài đó cho bấm cái nút rồi nè hello teacher hello teacher hello bạn phải ngồi thẳng lưng lên ca ca nè để thấy cái màn hình không hello teacher Trời ơi, hôm nay đông quá thì cô đợi các bạn Đâu rồi, thế các bạn đó Ôi, học đông như này mà mỗi lần không ai làm được bài tập là sao Ơi, ẩn nút xóa như thế nào Các bạn bài tập đấy các bạn ạ À, đây rồi, Võ Văn Thái, đây rồi, hai anh em đây rồi, đúng không Hello Hello Ở đâu rồi Tắt đi Tắt đi, hello Hello Sao nó năm rồi ạ. Hello, hello các bạn nha. Đây. Đây các bạn ở trong một chờ một chút nữa các bạn uh, đến tầm 8 giờ 5 mình bắt đầu bài học nhá. Rồi. Rồi. Ăn ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi. Con ở đây à? Bố bố mà đâu? Đâu đâu? Nó đây à? Dạ, đúng rồi. là gái. không. Cương vi đâu? Yoga. Hôm nay lớp mình có một trăm bốn 100 45 400 đồng. Rồi. Kinh quá. Ai đấy? À, hôm nay. Thôi các bạn khác thế nào. Stop. Stop. Các bạn lâu. Hello Hải Lan. Hello quá các bạn các bạn rồi nhìn nào. Cho ba mươi sáu vào. Hello chị. Hello chị. Đấy là nhá. Đây ra đây con ơi. Tao chị trả là chị. Đây bật camera lên cho em không buộc phải bật camera camera đâu camera nào đâu nó đâu tv à không tv Cô thử xem là đáng yêu quá đâu? đâu có xem nào tiến nam à tiến nam à hương giang của đồng con hello em nói có chụp em một chữ đã hello mi nào nào các bạn nhá các bạn các bạn em chào các bạn các bạn các bạn các bạn tôn nha. không đá lớp hai các bạn và bạn đó đấy cho nên là mình mà cũng không biết là bạn đó là nha bây vâng, giờ các bạn ngồi được vào máy rồi là các bạn tắt mic của cô luôn nha để chút nữa cô gọi nha tên nhận là sao Đấy, hôm nay các bạn vào đúng rồi. các bạn vào sớm anh là chít chả hay là chít chả Trời ơi rồi ờ. Không phải đâu cái này Anh như làm dưới là mới ra được Trời Anh không muốn làm hình này cơ Ta nói nha là cô sẽ chữa bài tập cho các bạn này Ôi hôm trước nha cô bảo các mắt cho Các bạn làm bài tập siêu lắm Trời ơi các bạn làm tập siêu kinh Các bạn làm à, rồi. Dạ, nhưng mà nhưng mà sau buổi này các bạn nhớ là mày tập ra để cô còn được bài bằng các bạn nhé hello không thấy dạ. dạ, con con con đây số môn tìm thầy cô rồi cô cô cô cô hãy không thầy cô biết đâu tôi không thấy Ôi rồi. Rồi, ok ok. Còn bạn yeah. Dạ. oh vẫn có một bạn có mic à? vẫn có bạn có mic cơ. Vẫn có bạn có mic cơ, trời ơi. Bạn nào có mic cho tay. À, đây. À, đây. À, hello hồ minh khuê hello chị Kim An nha coi tiếng nhỏ quá con các bạn nghe được không các bạn nghe được chưa rồi xà Phù, bây giờ thì các bạn mới tắt mic được hết lớp mình hôm nay quá đông và con số <laughs> vẫn chưa ngừng bây giờ cô sẽ mở livestream để cho các bạn ở trên livestream cùng học nữa nha các bạn đợi một chút nha để cô mở livestream nhá nào bây giờ ngồi ngay ngắn cô thấy nhá. Nhật Phong là ngồi ngay ngắn là có cái mic rất là đẹp đấy Nhật Phong có cái mic quá đẹp luôn mic đen là ngôi khôi và hiền là đó khôi và hiền nên là sao các bạn vào sớm hơn nhá các bạn vào muộn quá lần sau là mình cứ vào sớm hơn nhá mình vào sớm một chút nha để mình bắt đầu nha tìm mama cho tôi marketing tips u cha u cha ôi trời ơi đông quá đã các bạn ở lính châu ngồi chưa vẫn còn có, vẫn còn có bạn vào ai gu 아이고 내 đâu nhỉ tìm được thầy quân rồi nhưng mà chưa biết tìm được thầy quân rồi nhá các bạn ơi chuẩn bị chỗ rồi chứ nhà mình chuẩn bị học rồi nè mình chuẩn bị học rồi nè 어서 Ok. Rồi nè các bạn, nếu mà các bạn nào vào thì bây giờ không vào được nữa đâu nha. Các bạn là chuẩn bị lớp rồi nè. Rồi. Make course. Rồi. Ok, cả lớp ơi, mình bắt đầu bài học nhá bạn nào sẵn sàng bắt đầu bài học thì say yes cho cô nào hôm nay cô có rất nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn trong bài sắp tới yes bảo nhi say yes các bạn say yes cho cô nào để cô còn biết nào yes hoàng tú trần long vũ rồi hồ minh khuê yeah, phước rồi thì bài tập vừa rồi là cô có dạy cho các bạn biết là cách để mình có thể là hỏi đây là cái gì và câu thứ hai hỏi về màu sắc đúng không nhỉ đúng không đúng không dành cho các bạn chưa biết thì các bạn có thể xem lại ở những cái buổi học trước là video buổi 1 và video buổi 2 còn những bạn mà đã học hai buổi rồi thì các con đều biết được là hôm trước mình học hai cấu trúc câu gồm hỏi về đây là cái gì và câu thứ hai là hỏi về màu sắc đúng không nhỉ đó rồi yes Yes, ok. Tốt. Và các bạn đều nhớ hết. Thì trong những bài tập vừa rồi các bạn có nộp cho cô, yeah, các bạn có nộp cho cô ấy thì có rất nhiều bài rất là tiềm năng. Rồi có nhiều bài rất rất là hay, có nhiều bài mà xuất sắc rồi mà cô thực sự là cô không phải chữa một tí gì luôn các bạn học quá chăm thì mình xin tuyên dương à, một số bạn sao như là bạn Hiền nha bạn Hiền và bạn à, Ngân này bạn Hiền bạn Ngân này đấy và bạn Hữu An đó Hiền Ngân và Hữu An đâu nhỉ các bạn các bạn đã à, comment ở trong box chat cho cô nào <laughs> rồi rồi đó thì à, cô cô cho các bạn nhá các bạn có nghe nhỉ bây giờ các bạn sẽ thử nghe một đoạn bài tập của bạn Hiền trước nhá để mình xem là trong quá trình làm bài tập của bạn đấy này hay là trong quá trình ôn luyện của bạn đấy thì các bạn đấy đã đạt được những thành quả gì nha là bắt đầu trước tiên là bài của bạn Hiền nha Teacher, my name is Hiền. I'm eight years old. What is this? This is a backpack. What color is this? This is a red. Yes. What is this? This is a boat. What color is this? This is a yellow. What is this? This is a pencil. What color is this? Uh, it is black and yellow. Yes. What is this? This is a this is a ruler. What color is this? This is a white. Yes. Rồi các bạn thấy bạn Hiền nói hay không? What is this? This is a pen. What color is this? This is a blue. What is this? This is a eraser. What color is this? This is a white. What is this? This is a marker. What color is this? It's blue. What is this? This is a crayon. What color is this? It's green. Bye bye. Trời ơi, các bạn biết không? Bạn Hiền đó, đây là bạn Hiền, bài làng của bạn Hiền. Thì bạn Hiền chỉ mắc đúng hai lỗi duy nhất thôi. Thứ nhất là bạn đã sử dụng là uh, eraser có nghĩa là một cục tẩy thay vì mình phải dùng từ un eraser và lỗi thứ hai của bạn ấy là thi thoảng khi bạn nói về màu sắc thì bạn lại cứ thêm ơ ở đằng trước thì cái đấy là gọi là bạn ấy thuận miệng bạn nói thì cái này cô cũng đã comment ở dưới rồi để cho bạn ấy sửa nhưng mà nhìn chung là bài của bạn Hiền ấy là bạn nói rất là rõ ràng đúng không nhá không mất một chút âm gió nào và cái cái sự tự tin của bạn ấy thể hiện ra ấy, đúng không đó thì các bạn nhá cũng các bạn nào mà muốn được nói như bạn Hiền không có bạn nào muốn mà nói được giỏi như bạn Hiền không say yes cho cô nào <laughs> yeah trời ơi yeah rồi yeah thôi bà Hiền <laughs> rồi đó thì trong quá trình làm bài tập của các bạn nên mình đương nhiên là mình sẽ không thể tránh khỏi những cái lỗi đúng không một số lỗi nhỏ xíu thôi thì các bạn chú ý cho cô nhá cô nhắc lại một lần nữa thôi một lần rất quan trọng thôi là khi chúng mình đọc hay chúng mình phát âm thì mình cứ thế nào nhở nói chậm thôi nhá chúng mình hãy bắt đầu từ việc nói chậm để những cái âm đuôi này à, hay là âm gió này đấy rồi là những cái cấu trúc câu đấy các bạn không bị nhầm lẫn nữa được chưa mình ở đây là mình học phát âm mình ở đây là mình học giao tiếp mình ở đây là mình học từ những cái dễ nhất đó cho nên là các bạn cứ rèn luyện từ từ nhá để có những cái bài nói mà hay các bạn nha nào rồi sau khi chữa một bài của bạn rồi thì ờ, có bài bạn An này thì các bạn nộp bài cho cô nhá các bạn nộp bài cho cô và nếu mà bạn nào mà tự tin thì super kids thì các bạn hãy hashtag superkid như ờ, bài của bạn Phương Ngân nhá đó thì ờ, chủ nhân superkid à, tháng à, tuần vừa rồi là bạn à, Lục Long đó chúc mừng bạn Lục No Long nhá đó thì khi mà các bạn mà có giải thưởng tuần này rất là vui các bạn có rất nhiều quà Thế thì các bạn hãy cố gắng làm bài tập gửi bài và để thi để lấy quà như bạn Long nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu bài học của mình ngày hôm nay là các bạn sẵn sàng để học bài hôm nay chưa bài hôm nay sẽ là một bài mới an viên lớp cô ngọc <laughs> đó bài hôm nay sẽ là một bài mới nhưng mà vừa dễ mà lại vừa khó vừa dễ mà lại vừa khó chưa đó đó thì trước hôm nay mình phải học lại từ bảng chữ cái nào 156 bạn. Đó mình sẽ phải học lại từ bảng chữ cái các con nhá. Bạn nào biết học nào? Bạn nào bạn nào bạn nào? Ôi các bạn biết hết bảng chữ cái rồi, các bạn biết hết bảng chữ cái rồi. Các bạn biết hết bảng chữ cái rồi á? Ừ, nhưng mà các con biết sao không? Mình chỉ thuộc thôi chưa đủ. Đó, kể cả các anh chị phụ huynh nhá, cũng như là các bạn lưu ý này, mình chỉ thuộc thôi là chưa đủ đấy thì à, mình sẽ phải học sao mà từ những bảng chữ cái mà các con mà phát âm chuẩn nhất đâu bây giờ nếu mà bạn nào mà mà mà biết là các bạn đọc được thuộc rồi thì cô mời một bạn nào nào các bạn giơ tay nào raise hand please raise hand please I, uh, I need I need a student có cần một bạn học sinh nào có cần một bạn nào giơ tay nào đâu bạn nào giơ tay bạn nào giơ tay ô oh, bạn quang tiến bạn vũ lan phương à bạn quang tiến mà bạn quang tiến nào đâu cô xem nào bạn quang tiến uhm. đây cô để cô mở mic cho quang tiến nhá Ồ, đông quá nhỉ Tiến Sao nó cái hiện mo này Rồi bạn bạn con tiếng như là khó mở mic ấy thì bây giờ cô xin mời một bạn khác nhá. So, nào, bây giờ thì để có thể chắc chắn là các bạn đều đọc được thì cô sẽ hướng dẫn các bạn đọc từng bảng chữ cái một, đọc từng chữ cái một sao cho chuẩn nhất và các bạn nhẩm theo cô nhá, các bạn nhẩm theo cô nhá. Nào, so the first letter nào. Chúng ta có from A to Z. Yeah, from A to Z. Yeah. The first we have A nào các bạn ở các bạn trong lớp đọc cùng cô nào a a đó nhiều bạn sẽ đọc là a này nhiều bạn sẽ đọc là a a a a not nó không phải như thế nhá không phải a đâu <laughs> không chỉ là a đâu mà phải a a nào repeat to me three two one a các bạn đọc nào các bạn đọc là bây giờ cô nhìn xem là các bạn có nhẩm mồm không nào các bạn có nhẩm qua không nào đâu cô xem chả thấy bạn đọc theo đâu anh dũng tít anh dũng tít đâu sao không thấy đọc theo ê cái này không rồi bạn vũ bảo đâu đây bạn uh, diệp diệu anh đang đọc theo này ê nào các con đọc theo cô nào ê đâu cố gắng nào a rồi tốt lắm tiếp tục nhá the next letter b nào đọc lại nào b chứ không phải là như bạn sẽ đọc là b b b b <laughs> giống tiếng việt đúng không giống giống giống tiếng việt đúng không đây là lý do tại sao mà các con đây các anh chị lưu ý nhá cũng như là các bạn nhá các bạn đang học nhá thì lưu ý này đây chính là lý do tại sao lý do tại sao mà các bạn không phát âm được âm gió đấy là tại vì các bạn cũng đã quen nhiều bạn nhiều bạn nhiều bạn đã quen được việc à, phát âm tiếng Việt rồi cho nên khi bạn học tiếng Anh thì bạn cứ ôm cái âm tiếng Việt vào đúng không thì mình phát âm chuẩn Anh một chút nha chuẩn tiếng Anh nhá nào đọc với cô nào B B nào three two one B rồi tốt lắm con thấy các bạn đang nhẩm theo rất là đông rồi đó nào the next the next letter nào C Nguyễn Thị Kim Ngân đọc nào C đó nào các bạn đọc theo nào C C nhớ nha C rồi C good. Rồi sao tiếp theo nào? Tại sao nhỉ? Tại sao nhỉ? Bởi vì nhá, âm gió, âm âm đuôi đúng không? Rất nhiều các âm đuôi ở dưới toàn là phụ âm đúng không? Đây thì thì chúng mình phải đọc chuẩn. Từ bảng chữ cái này mình không thể nào mà chỉ có đọc mỗi A B C D e, F G được ah, no, no, no, no, no, no, no, like that, no, like that. Nếu như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ mình có thể đọc được âm gió chuẩn đâu nha. Đây mình sẽ bắt đầu tiếp tục học chậm thôi nha. Nào tiếp tục. D. Nào cả lớp đọc theo nào. D. Đó, nào. D. Ok, great. Cô đang nhìn thấy rất nhiều bạn đang đọc theo ờ ô bảo ngân lại bảo ngân lại để cái cái cái mặt nạ cái khẩu trang ấy có cái mặt nạ khẩu trang này sao có biết là bảo ngân có đọc hay không <laughs> bảo ngân bỏ cái đấy đi nha rồi nào đọc theo cô nào có lớp đọc theo cô nào gì rồi các bạn phải luyện đọc cùng nha chứ không phải là các bạn chỉ ngồi xem đâu chỉ ngồi xem là mình không học được đâu nha nào D three two one D rồi, tốt lắm. Trời ơi, nhìn thấy các bạn đọc. Tiếp tục nhá. Một âm dễ hơn rất là nhiều. E. Repeat to me. E. Yes. Có bạn nào mà đang uh, lần đầu học bảng chữ cái không đấy? Bạn nào đang lần đầu học bảng chữ cái comment cho cô xem nào. Cô ơi Linh Phây không ạ? Nhà em học được vài phút là bị ao. Ờ, có ạ. Teacher Quân hỗ trợ mình nhá. Teacher Quân hỗ trợ mình nhá. Có phụ huynh uh, bị ao nhóm ạ. Rồi có bạn nào? Ôi Gia Minh chưa bằng chữ cái <laughs> Ai chưa bằng chữ cái? Trời ơi, đấy khổ thân không? nào tiếp tục nào thế hôm nay mình học cố gắng nhá các con nào ghi vào vở nha cái này cô đọc dạy chậm nên các con ghi vào vở bạn nào chưa biết thì các bạn đọc theo và viết vào vở nha nào tiếp tục F look at me nào look at me đây nhìn rõ nếu mà các bạn nhìn rõ khung hình của cô đúng không thì các bạn hãy luyện theo khẩu hình miệng của cô nhá three two one F đó răng để răng trên chạm vào môi dưới nào repeat to me F nào lại nào again F các bạn có thấy có cái có cái hơi bật ra không? các bạn có thấy có cái hơi bật ra không nào three two one F ôi cảm nhận được gió thổi vào tay luôn ý đó thì lúc đấy mới gọi là đọc chuẩn chưa nhỉ? tiếp tục say G. Now, okay, now the next letter. Con biết uh, nước mắm uh, nước tương mắm là gì không? <laughs> Đấy, các bạn lại rất hay đọc là gì. <laughs> no, ok. Bạn nào mà đọc là gì thì giơ tay nào nhiều lắm. A B C D E F G mà. Đấy, bạn nào cũng gì gì. <laughs> But not. No, ok, đọc lại cho cô nào. Các bạn đọc chuẩn từ này cho cô nhá. G. Now repeat to me. G. Em không mở được camera được, màn hình không thấy cô, chỉ nghe cô nói ừ tại vì là tại vì là đang rất là đông, ừ đang rất là đông cho nên là uh, sẽ không nhìn thấy cô đâu, chỉ thấy là cô đang lướt lướt hình ảnh các bạn để chuẩn để kiểm tra xem các bạn có đọc không ấy mà. Đó còn camera của bé không mở được thì không sao ở ờ, hôm sau con cố gắng con mở nhá còn hôm nay chưa mở được thì thôi nha con để tên nhá con để tên nhá đừng để là galaxy con không biết là bạn nào đâu đó nào tiếp tục mình đọc lại nào repeat to me nào quay lại bài học nào repeat to me nào letter G say again G nào cả lớp đọc cùng thanh nào three two one G Ôi trời ơi quá tuyệt vời. Đây cô nhìn thấy các bạn đang đọc rất là đông. Nào lại một lần nữa nào. G. Nào không đừng ngại đừng ngại đừng ngại. Trời ơi có mỗi cô nhìn thấy các con thôi. Thật có mỗi cô nhìn thấy các con con biết hôm nay lớp mình có bao nhiêu người không? Lớp mình hôm nay gần 200 người. Lớp mình hôm nay gần 200 người cho nên là không <laughs> ai nhìn thấy các bạn đâu chỉ có cô Ngọc nhìn thấy các con thôi nha tự tin lên nha nhẩm nha không chị nữa cô gọi lên bảng á ok nào one more time G yes okay good nào từ này giống chữ h tiếng việt đúng không rồi nào it à a little bit hard for you to uh, speak out loud this letter yeah có một chút khó cho các con khi mà phát âm cái ờ, chữ cái này nó giống số 8 ý rất nhiều bạn nhầm lẫn đó không phải là cứ A B C D F G S I C K L N O P đâu nhá mình sẽ không học như thế mình học từ từ thôi nó khác với số 8 là S đúng không S còn ở đây âm này đọc là H H H đấy là lý do tại sao mà cô nói là âm đuôi âm gió rất là quan trọng chỉ cần sai một tí thôi là mình à, mình sang từ khác rồi nhá các bạn trên livestream cũng vậy và các bạn đang học trên lớp đấy nha là mình đọc lại nhà mình lưu ý cho cô nào et chờ ơi chờ nào et et yeah. bạn nào đang đọc rồi có bạn nào đang đọc không nào đọc lại cho cô nào 3 2 1 8 8 ok rồi tốt lắm hôm nay nha mà đọc thuộc được cái bảng này là cũng à, đau hết cả quai hàm đấy chứ không phải bình thường đâu nha rồi tiếp tục tiếp tục nào tiếp tục nào cả lớp ơi nào từ này thì rất là dễ đọc thôi đó nào cả lớp đọc cho cô nào ai I. Đọc lại. Repeat to me. I. Nào, cô xem một loạt xem nào. Có bạn nào đang đọc không? Ờ, toàn thấy các bạn nào. Đọc nào. Bạn Nguyễn Quỳnh Anh nào. Bạn Nguyễn Quỳnh Anh thử đọc cho cô nào. Nguyễn Quỳnh Anh mà đang ngồi với mẹ Hai mẹ con đang ngồi ấy. Đây, nhưng mà không thấy đọc theo nhá. Nguyễn Quỳnh Anh đâu. I rồi đâu rồi thấy <laughs> thấy cả mẹ là con đọc rồi ok nhớ nhá con đọc theo bài nhá Hoàng Vinh Khang lớp 2 nào con thử con thử uh, đọc cho cô nào cô xem nào ai Hoàng Vinh Khang là chỉ nhìn thấy mỗi mắt thôi <laughs> rồi tốt lắm các bạn nhớ nhá ai mà trong tiếng Anh từ ai à? nghĩa là tôi tớ đúng không mình à, rồi ai nhớ nha rồi các bạn nhớ nhẩm theo nha xong nha tí nữa bắt đọc lại cả bảng này nhiều bạn không nhớ đâu rồi tiếp tục à có bạn nào biết từ này không bạn nào biết con xin phép đi vệ sinh cô nhé ừ cho phép quang tiến đi vệ sinh <laughs> có bạn nào <laughs> biết đọc chữ cái này không giơ tay cho cô xem nào đâu bạn nào giơ tay tâm bạn nào giơ tay à... đâu khôi và hiền nào khôi và hiền mở mic nào Hello. Hello. Yes, okay. Hiền right. Hiền em con. Hiền đi Khôi đấy. Khôi Hiền nào. <laughs> Yeah, so uh, uh, Hiền, tell me. Can you speak out loud this letter for me, please? Con chưa có con quên từ này rồi ạ. <laughs> Okay. Yeah, I know, I know. So, rất nhiều bạn không biết đọc chữ cái này đâu nào thế con khôi có biết không khôi do you know this letter khôi do you know this letter khôi có biết không đây à, đừng có quên ạ à. quên đấy bạn nào quên <laughs> không thấy tại vì có biết ngay khi mà cô dạy một loạt ở trên thì chắc chắn là bạn nào cũng biết rồi nhưng mà cứ đến chữ cái này là nhiều bạn quên lắm đấy cứ bảo là à, ABCDEFG ừ ờ. Ờ, đấy cứ đọc lên cho cho có cô bây giờ lại quên rồi ờ nào biết tại sao mà các bạn hay quên không lại tại vì trong ờ, tên tiếng Việt của chúng mình á, mà mình cần hay phải đánh vần ấy thì lại không có cái chữ này đấy, không có cái chữ cái này cho nên là nhiều bạn sẽ quên đúng không nhỉ rồi nhiều bạn sẽ quên rồi bây giờ thế bây giờ là uh, bạn uh, nào nhớ giơ tay cho cô bạn nào nhớ ra rồi ôi dồi ôi bây giờ có cần phải lục sách lục vở không <laughs> bạn nào nhớ ra rồi giơ tay cho cô nào raise hand please raise hand nào bây giờ cô thử mở bạn à bạn ngân nào bạn an hay bạn ngân đúng không à, bạn an bạn ngân nào đây ao ôi thế là an hay là ngân đây who are you what's your name à. oh what's your name à. ngân à Kangen. An, An, yes, thank you, An, thank you so much. So, can you speak out loud this letter for all the member here? Con có thể đọc to cái cái chữ cái này lần một lần nữa cho các bạn nào. Three, two, one. Yay! Great job! High five! Thank you so much. Yeah, Jay, Jay nào tôi, tôi cảm ơn hai bạn nha trời ơi đấy <laughs> chưa nào cả lớp nào các bạn nhớ chú ý nha nào J J J nào three two one J các bạn nào kể cả các bạn trên livestream cũng như các bạn đang học trong lớp nào đọc theo cô nào J J ok nó khác với từ này nhá đây là G This is J. Okay. This is G. But this is J. Is different. So different. Rất là khác nhau nha. Rất nhiều bạn nhầm lẫn rồi. Cô lưu ý đấy. Sau mà lại sau mà lại quên mất thì là, là lại chữ ngọc chữ đổ cho cô ngọc nhá ờ. có bạn nào mà không bạn nào quên không bạn nào quên phải comment ngay để cô còn đọc nhé. cô còn ờ, dạy lại nhé. Okay, okay, so letter, the next letter, the next letter. Con xin phép đi vệ sinh. Ôi, trong giờ học con xin phép đi vệ sinh. Ôi, Quỳnh Anh nhỏ, à, no. <laughs> Thôi Quỳnh Anh đi ra ngoài đi. Đọc để tôi làm course lại nhé. Okay. Uh, uh, okay, okay, okay. So, bây giờ mình sẽ phải uh, mở xem nào bây giờ tiếp tục nhỉ mình thử uh, xem đây trà rồi ôi võ văn thái làm sao con đó thì mình uh, giải mình bây giờ hỏi một chút nào rồi hoàng tú phương nào bây giờ mình học được uh, mấy chữ cái đầu tiên là đã bắt đầu uh, nhớ chưa nhớ chưa nhớ chưa rồi trời ơi cô nha bây giờ đấy thì các bạn mình có a b c d e f g h i j k đúng không à J thôi chưa đọc k đúng không who's calling ừ. bây giờ cô cần tìm thầy quân để à, có thể lên livestream cho các bạn nhá Where is teacher Quân now? Cô ơi, con trả lời ạ, à, Bảo Ngân ạ. À. Bảo Ngân à? Aigu, Bảo Ngân à? Các bạn nào, các bạn tự nhẩm lại nào, các bạn tự nhẩm lại cho cô nào. A, B, C, D, E, h, I, J. Yes. Ok. Nhớ nhá, nhớ nhá cho cô nhá. Now, repeat again. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ok, great. Nào tiếp tục. Năm the letter K. Từ này thì rất nhiều bạn, từ này thì rất nhiều bạn lại cứ hay nhầm nhá. Đấy, từ này rất nhiều bạn rất hay nhầm. Cây. <laughs> cây. Cái cây ấy. Ôi mà nhiều khi sửa mệt lắm, sau này các bạn đánh phần sửa mệt lắm, đúng không các bạn? Có bạn nào mà thấy mình hay đọc là cây giơ tay? cô ngày xưa cũng đã từ từng đọc là cây cô giơ tay trước đúng không nhiều bạn đọc là cây ok bạn đăng khôi rất tự rất rất là đấy nào bạn nào ai cần giơ tay cho cô xem nào để cô biết <laughs> ok đó thì đấy chưa k đó các bạn đọc nào k ồ oh, hơi khó đấy nha không dễ đâu ấy three two, one. K. K. Okay, K. Okay. K. con đọc cho cô. K rồi, con đọc cho cô tốt lắm. K. K, K, K, K. Ok, các bạn nha, các bạn nhớ nha. Không có đọc là cây mà phải là K ví dụ ví dụ nhá từ này à nếu mà bạn nào mà bạn nào mà học à, giỏi là các bạn biết từ này không cái bánh đúng không đọc là nhiều bạn đọc là cách đúng không bạn nào đọc là cách giơ tay các bạn chỉ đọc là cách thôi mất mất cái âm đuôi của cô mà âm đuôi là đấy chính nó đó chính là nó đấy cake cake cake các con hiểu tại sao chứ bắt đầu mình hiểu tại sao không mình lại nói mà nhiều khi người nước ngoài không hiểu không lý do đó cake đó nào đọc lại cho cô lét rồi nào K, các loại cả lớp đọc nhau nào K, nào hít một hơi là tại vì đọc nhiều quá phải đọc nhiều quá bây giờ hít một hơi three two, one. K. Đâu tôi xem một loạt xem nào. Bạn nào đang luyện đọc đây? Bạn nào đang luyện đọc? À, kiểm tra. Không phải là cứ thấy 200 người mà là đông mà cô không kiểm tra đâu nhá. Ừ. Ok, rồi. Nào các bạn luyện đọc cho cô nào. K. An Viên An Viên ờ, với cả anh trai ngồi cứ tranh nhau cái máy tính là không học được đâu nhá rồi K good job ok well done trong muốn chat có gì đây okay okay okay great so the next mm. L okay repeat me L lưỡi ở trên hàm trên nào L L u trời ơi Tiến Sang đâu cô nhìn thấy mỗi mặt của mẹ Tiến Sang thôi cô ấy không nhìn thấy Tiến Sang đâu cơ thế mới tài cơ đấy Tiến Sang lớp 1 đấy bị mờ ấy con rồi rồi rồi Tiến Sang đọc thử đọc cho cô nào thử mất máy cái môi cô xem nào L con nhìn thấy rồi con nhìn thấy rồi rồi ôi dồi ôi tiến sang <laughs> L rồi đó nào bây giờ thử uh, uh, sang uh, Quang Bình nào Quang Bình đâu Quang Bình lớp 2 đâu rồi rồi bài khó mà Tuấn Cường Gia Minh đâu Tuấn Cường Gia Minh đâu ngồi nhìn vào đây nha. L. Rồi tốt. <laughs> Cười tiếp bác đã bây giờ đi ra trong nước. Bài khó mà cô bảo là đâu bạn nào bây giờ thấy khó có cười tiếp bác là ui lại cứ cô ơi con biết rồi. con biết ngay và lần nào con dạy được cái bài này cô cũng biết là mấy cái con biết rồi là phải học lại hết nha. L. Rồi các bạn không? Đâu con đọc con đọc cho cô nào. L. bấm lên Now Đâu con đọc lại cô nào. L. L. Đâu L. L. Giống cái eo của mình này. Nhưng mà lại mình lại đọc điệu hơn một chút. Mm, L cái lưỡi đặt ở trên nằm trên L rồi đó bạn nào đọc cho cô là random một bạn cho đọc cho cô nào tại vì là bây giờ cô không phải co-host cho nên là cô không thể uh, mở mic cho các bạn được phải có một người khác mở mic con vẫn rồi thế con đọc được từ này không Ngọc Ngà Ngọc Ngà giơ tay cao lắm Ôi Ngọc Ngà của cô đâu rồi đang mình mở mic cho Ngọc Ngà thì lại Ngọc Ngà lại đi đâu mất Thế tôi xem nào nó toàn hiện mo thôi nó lại trả cho cô mở mic khổ thế cơ Teacher quân hỗ trợ mình nhá Teacher quân hỗ trợ mình nhá Quang Bình nào tiếp tục L đâu where L. L, á L, L. eo ôi dồi ôi đúng rồi mãi mới được cái từ này đúng luôn là read again again again please L. ôi trời ơi đấy thế là thế là cô giáo dạy mãi là được từ này rồi ôi cô cảm ơn nha đấy các bạn thấy không đâu phải là mình học liền ờ. tù tì mà mình được đâu đúng không mình học kỹ rồi, cô cảm ơn nha. Thank you so much. Okay, now the next. The next. The next. m, m, m, m, Rồi. Em từ này dễ rồi đúng không? Có bạn nào nó mở mic á, bạn nào mở mic á? Who is who is the turn on your mic? mình tắt mic nhá mình tắt mic hộ cô nhá ok rồi em từ này dễ rồi em ok rồi cả lớp ok em em em ok bạn nào bạn nào who, who is who is talking bạn nào đang được mở mic vậy tại vì cô không phải là ồ Ngọc Ngà ừ. ừ tại vì cô không phải là câu host cho nên là cô sẽ không thể dùng tắt mic cái mic cho các bạn được ừ. cho nên là các bạn lấy cho cô nha các bạn dùng xong các bạn tắt mic cho cô nha ôi em is mommy trời ơi hay quá chuẩn luôn nào bây giờ tiếp tục oh oh oh oh ok great tiếp tục P P P P Okay. Okay, so uh, P P. Nào tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Q Q Q Q cô ơi cô gọi tên bảo hân với <laughs> bảo hân đâu p <laughs> paper ok oh dog oh no p. nào q q q q q phúc khánh <laughs> hello phúc khánh q. ok phúc khánh hôm nay nộp bài nhá rồi q q ok good boy now the next Thỉnh đạo. Các bạn comment cho cô, các bạn comment cho cô Q4. Nào, có cái từ nào bắt đầu bằng chữ Q này không? Vì các bạn ví dụ cô ừ. trước. Các bạn comment cho cô nhá. Nào bây giờ bạn nào biết từ ví dụ như cô biết là từ queen. Đấy, Q for queen. Có bạn nào biết từ khác không? Queen. Cô có trong chat đấy. Nào cô vẽ lên đây nhá. Nào Q for queen oh, I'm sorry chữ xấu quá nhỉ à Q for queen đấy là cô Ngọc rồi mẫu của cô Ngọc rồi ôi cái chữ của cô nó xấu quá các con ạ các bạn đừng viết chữ xấu như cô Ngọc nhá viết chữ xấu như cô Ngọc là mẹ mẹ với cả các cô khác đánh đánh đánh gãy tay ấy. không được đâu <laughs> nha ôi bạn nào bây giờ mới vào lớp vậy ok nào papa OK, thank you teacher Quân. Ôi các bạn raise hand. OK. So, now Q. Sao lại sao lại pencil? Pencil đấy là P nha. Đấy tôi biết ngay, cô biết ngay, cô biết ngay mà. Nào phân biệt cho cô. Q. P. O. Ờ. Uh -huh. Yes, đấy chưa? Dễ ừ. nhầm lẫn đúng không các con? Đây nha, đây là P. It is P. Pen. À, but this is Q. Q. À, con nhầm. <laughs> Phạm Khánh Hà lớp 2 còn nhầm. <laughs> Rất nhiều bạn nhầm. <laughs> À này còn đấy, đâu cả Quang Bình cũng nhầm này này đấy ừ. nào ok ừ. nào tiếp tục nào ừ. nhớ nha các bạn nha các bạn đang xem bài hay là các bạn đang ờ, trong lớp học này hay các bạn trên livestream nha các bạn nhớ nha R R R R O. Ôi rồi ôi, lại có bạn đọc là o. Không phải là o, is not o, không phải chữ o trong tiếng Việt đâu các con. Not. Ok, hôm nay cô Ngọc sẽ ờ. hướng dẫn các con đọc nha cho dễ nào. Nó là chữ A, đúng không? Con mở khẩu hình. Các bạn mở khẩu hình những chữ A cô nào. A. Nhưng mà lưỡi các bạn uốn vào trong. A, đúng không? Khi mà lưỡi các bạn trọng chặt ở họng. Ờ, các bạn giống kiểu một à. cái làn chắn ấy. Ờ, đúng không? Các bạn luyện A, ui, thế là nó chuẩn à. cái âm này luôn. A. À. Ok, vâng, rồi. Nào, bạn nào chưa? Các bạn luyện ngay, luyện ngay cho cô nào, luyện ngay cho cô nào. A. À. à à à rồi gần à. nha luyện thêm nha à. À. tiếp tục tiếp tục tiếp tục The à. next. okay so the next one the next one s cô cô xem một vòng nào một vòng lớp nào s S. Các bạn luyện theo cô nào. 3, 2, 1. S. Nào, S. Phạm Thái An đang đọc rất tốt rồi. S. Ok, S. Good. Nào, các bạn đọc theo cô nào. Các bạn nào. Hít một hơi thật sâu cô biết là bài hôm nay rất là nặng đúng không bài hôm nay rất là nặng bởi vì các bạn sẽ đọc chuẩn để lúc sau mình học nó còn dễ hơn ấy đó cho nên là mình cũng hít một hơi thật sâu bạn nào có nước ra uống nước bạn nào có cốc nước đấy ra uống nước cho cô nha kể cả các bạn trên livestream về cả các bạn đang trong lớp học nha, các bạn đi ra chạy nhanh ra uống nước nào hôm nay là mình phải đọc rất là nhiều mình phải đọc rất là nhiều thì mình mới quen được đúng không nhờ rất là thương nhưng mà cố gắng lên các con nhá rất là thương nhưng mà cố gắng lên các con nhá nào tiếp tục nào S S nào Thái An đâu Thái An là chỉ ngồi tất nhiên Thái An đâu nhờ cả bố cả mẹ ngồi cạnh ở à, Thái An với cả chị gái đúng không nào S ok ok S rồi rồi go tốt lắm S đây các bạn ở trong tiếng Việt nào các bạn comment cho cô các bạn comment cho cô S for S thì mình có cái gì có từ gì mà bắt đầu chữ s red á red á <laughs> ôi rồi 35 bạn giơ tay 35 bạn giơ tay s có gì nào có từ gì với từ s nào các bạn các bạn comment cho cô nào so ui, săn soccer, ui, quá chuẩn luôn sun si set ok so ok sugar ờ, one sunny okay so small small no some something with the spam here soon sorry now sorry viết sai nha hai chữ hai chữ r đấy see soon okay có tốt lắm đây cô sẽ lấy một từ spoon cái cái cái thìa Ốc, cái cái cái bút của cô Nguyễn Huyền Tun. Đấy. Đấy. Sorry Sky. Ôi các bạn quá nhiều từ. Các bạn nhiều từ quá. next, smell small bảo ngân chuẩn quá. Show. Phạm Khánh Hà. Ôi. Chà chết rồi. Sao lớp này học giỏi thế? Học giỏi này á. Ồ. Oh. <laughs> school. school biết sai. À, school rồi nào. Lớp học giỏi này á. Ôi ôi. Sợ chết chết chết. Học sinh giờ này học giỏi thế nào tiếp tục nào mừng quá học giỏi này thì mừng quá nào tiếp tục nhá the next letter gần xong rồi mình chiến đấu gần xong rồi các bạn ạ nào T các bạn thích uống uh, trà sữa không đấy trà sữa là milk tea đấy có từ tea đây cô sẽ erase cô sẽ tẩy này tẩy chữ này đi rồi nào có từ nào các bạn comment cho tôi nào có từ gì mà bắt đầu bằng chữ t là âm t t không đọc là thi đâu nhá thứ nhất một t không đọc thứ hai thi không đọc như thế ok nhớ nha một khi đã được vào lớp cô ngọc rồi thì một buổi duy nhất thôi dù là học vất nhất nhưng mà nhàn sao sau này đúng không nhớ nha một buổi vất duy nhất các các chị nha các uh, các bạn này rồi là các các chị phụ huynh thân mến đó dù là một buổi các con học vất nhất nhưng từ sau buổi này trở đi cái khả năng phát âm của các bạn sẽ khác sẽ thực sự khác đúng không ạ đó là repeat to me tea cô chưa thấy nào là các bạn đọc theo cô nào bạn Vũ Lan Phương đâu Vũ Lan Phương đâu nhỉ Vũ Lan Phương mở mic nào ừ. Ok hello Vũ Lan Phương Oh yeah. So uh, are you happy today? Yes. Okay. So uh, uh, I want you to speak out loud this letter for me, please. So three, two, one. T. Okay. Repeat again, please. T. Okay, great. Thank you so much. Thank you. Okay, so uh, the next the next person nào bạn nào đây? Cô lại lướt một vòng, cô lại đi xem một vòng anh Vũ đúng không? Hai anh à. Rồi nào, ask to unmute. Bạn nào đây? Anh Vũ đâu? Mở mic cho cô nào. Hello anh Vũ nào. Rồi, hello. Xin chào cô. Ôi dồi ôi, chào cô trong tiếng Anh. Hello. Hello teacher. Ôi dồi ôi, mát hết cả lòng cả dạ ra nào so can you speak out loud this letter please nào T T oh tiếp bây giờ can can uh, can your brother speak out loud this letter anh trai con có đọc một từ này không anh trai đâu rồi anh trai lại thấy em bị gọi lên bảng nên là anh trai chạy đi mất <laughs> anh trai đâu rồi anh trai của bạn đâu rồi Đâu, con Ok, great. Thế thì có cái gì đâu mà phải đi đâu mất, đúng không? Rồi, có thank you các bạn nha. Thank you so much. Nào, tiếp tục một bạn nữa. Xem nào. Bạn là Nguyễn Khánh Linh nào. Copy. Okay. Bạn Nguyễn Khánh Linh nào? Khánh Linh nào? 39 bạn giơ tay để cô xem nào. Ôi dồi ôi nhiều thế này á. À? Ôi dồi ôi nhiều thế này cơ á. À? Hồ Minh Khuê nào. Hồ Minh Khuê. Hồ Minh Khuê mở mic cho cô nào. Hello Hồ Minh Khuê. Oh no, I, I, I can see you. Where can you show me these letters? T, okay, mic hơi bé nha, con nói to một chút nào. T. Okay. Rồi, tiếp tục. Rất xong rồi, gần xong rồi các bạn ạ, gần xong rồi. Câu này bài dễ lắm. You. Cả lớp đọc theo cô nào. Cả lớp các, kể cả các bạn trên livestream cũng như cả lớp mình nào. Tập trung, tập trung nào. Nhớ nha, tập trung nha. You. Nào các bạn đọc theo cô nào. Là bạn nào đọc được rồi thì giơ tay nào. Bây giờ bạn uh, xin mời bạn Bảo Ngân. bạn Bảo Ngân nào Hello Bảo Ngân Hello teacher Oh how are you today Ôi, how are you today, Ngân? Oh, so can... <laughs> thank you. I'm great today. Cô cũng rất là khỏe ngày hôm nay. So, can you show me this letter, please? You. You, great job. Thank you. Tốt lắm. Đấy, các bạn biết hết rồi này. Tiếp tục nào, từ này dễ rồi. Nào, bây giờ comment cho cô. Các bạn comment xuống dưới cho cô nhá. Cái chữ you này này nó bắt đầu có những cái từ gì ta? comment cho cô nào có từ gì các bạn biết không please oh umbrella ugly ugly ôi có bạn minh khuê nha vừa nãy bạn minh khuê bạn liệt kê nhiều từ lắm mà cô chưa kịp đọc cơ ôi nhanh lên nào các bạn under đấy các bạn comment trong chat nhanh lên uncle wow chuẩn umbrella you á you là bắt đầu chữ y mà up up it's me say <laughs> Khánh Hà quá tích cực luôn Khánh Hà hôm nay ờ, trả bài tập cho cô nha để cô chấm nha Ok nào tiếp tục next V V cái thì dễ rồi V TV ấy. À, các con xem mà các bạn là con xem TV ấy à, TV TV V. Các bạn tự luyện theo theo theo cô nào. 3 2 1 V. Mạnh dạn lên nào. V. Rồi, V. Bây giờ giơ tay lên cô để cô cô gọi lên đọc nhá. Rồi, Đức Minh và Châu Giang đâu nhỉ? Rồi bị mất rồi. Nào các bạn raise hand nào bạn uh, Đức Minh Châu Giang rồi hello Đức Minh bị Châu Giang mở mic cho cô nào rồi hello we we we ok nào đầu tiên là Châu Giang trước nào Châu Giang first we ok the next Đức à, Minh Đức nào Read. Okay. Both of you. Yeah, cả hai con đúng không? Cho cô một số từ bắt đầu bằng từ V nào. Do you know? Minh Đức với Châu Giang là có nghĩa từ nào bắt đầu bằng từ V không? <laughs> các bạn các bạn comment nào hỗ trợ cho cho hai bạn nào hỗ trợ cho hai bạn nào Violet oh, đấy VIP <laughs> VIP <laughs> Vinmart trời ơi Ôi trời ơi, vest đúng rồi, van chuẩn. Đó, thấy chưa? Các bạn hỗ trợ này cho các con này. Đấy, vest, con vẹt chuẩn. View, vase, wow, van, tốt lắm. Đó, thế nhá, cô cảm ơn nha, cô cảm ơn hai chị em nhá. Thank you tiếp tục là mình chỉ còn bốn chữ cái thôi nào W W W nhớ nhá W đâu nhỉ bạn nào đọc được từ này mà các bạn mà cứ hay đọc luyến luyến là W <laughs> đúng không nhiều bạn đọc là W đúng không rất nhiều bạn đọc là W rồi Nhật Duy Nhật Duy đọc cho cô nào Nhật Duy, Nhật Duy. hello Nhật Duy đọc là gì à ok W W double double double, double nhân hai new ở W là hai chữ u ấy W nào đọc cho cô là double nào con đọc theo cô nhá con đọc theo cô nào dễ lắm nào W đâu con đọc cho cô nào W bạn nào đọc được nào bạn nào đọc được nào giơ tay nào đâu nhở ôi sao từ này làm khó được nhiều anh em thế nhiều anh chị em là nhìn cái từ này sợ luôn của sao ta bạn nào đọc được à đây các bạn comment đây went what water word con phúc khánh à rồi phúc khánh đâu phúc khánh đâu rồi à, bây giờ mình sẽ mở mic cho phúc khánh nhá đầu nghề Ok, hello ờ. Phúc Khánh. Đọc. Hello. Hello, teacher. Hello teacher. OK. Hello teacher. So, I can hear you now. So, can you speak out loud this letter for all the members here? Please. Apple Apple You. Không phải diêu nha. Apple You. <laughs> you. W. Ừ, you. W. W. Chết rồi, vừa nãy lại không kiểm tra ông Phúc Khánh. Khánh lại đọc chữ này là you rồi đúng không? You là từ này này. Từ này cũng đọc là you này, chứ không phải là you đâu nhá. you, you, Gần được rồi, gần được rồi. You. you, Không phải you mà yêu. You. Ừ, you. yeah, yeah. Now, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. You. Yeah, you. I and you. Uh-huh, you. You. You. Ok, great. Đấy nha, bạn nào mà đang bị nhầm nhá. Tức là không kiểm tra là thôi, mà kiểm tra là lại phải học lại. Đấy, nào. Hai chữ U. <laughs> ok, W. W. W. W. Cần được, cần được. W. That you Lại you rồi. Nào you. Hôm nay học you. được cái thôi. Rồi đấy. Double you. Double you. Ôi trời ơi, đấy. Có phải là phải luyện không? Các anh chị nhá, đấy cả các bạn để ý nhá, phải luyện đấy, không phải tự nhiên mà mình cứ mất máy là được đâu đúng không nhỉ You, đấy, you đấy, hôm nay con tự tin là làm cái này chưa? Ôi rồi. Vỗ tay là hai pha cái hai file nào rồi các bạn à hai file nào rồi quá chuẩn luôn vỗ tay nào mãi mới đọc được nào bây giờ các bạn đây cô sẽ đọc comment các bạn những cái từ này nhá wow w đó <laughs> ôi trời ơi what do you do ồ chuẩn what are those đấy các bạn có những từ bắt đầu này cho Trí Dũng nói với cô ơi Trí Dũng đâu cô chưa có thấy Trí Dũng giơ tay đâu Thế bây giờ chị nào bây giờ tiếp tục nào chị Dũng giơ tay lên nào x các bạn đọc theo cô trước để cô gọi Chí Dũng nào x x x rồi gần được rồi x nào Chí Dũng đọc lại nào x uh ờ -huh nào con mở mic lại cho cô nào x đâu chị dũng nào chị dũng là hello chị dũng nào ô chị dũng là social boy nào chị dũng đọc cho cô nào x x gần được rồi nào đọc to nào x rồi tốt lắm boy good job boy tốt lắm con trai rồi tiếp tục nhá từ này why why nào từ này dễ rồi đúng không tiếp tục nào từ này đọc gì nào có đố các bạn đấy bạn đã biết từ cuối cùng the last luôn bạn đã biết giơ tay nào giơ tay mạnh dạn nào bạn Phước nào cô mời bạn Phước nào hello Phước hello teacher so can uh, do you notice the letter Nào Z. Z. Là con đọc lại cô nào Z. Z. Zebra, zoo, Z. Nào, Z. Zoom, đấy đúng rồi, zigzag. Rồi bạn nào bạn nào đọc cho cô nào? Oh. Oh no. Oh. Sorry, sorry. Bạn nào đọc cho cô nào? Nốt cái từ này thôi, nốt cái từ này thôi là xong rồi. Con đọc với cô nào? Z. mời bạn ờ, đoàn an nhiên nào Hello, teacher. Hello. So, can you uh, speak out loud the last letter here? Z. Z. Z uh, maybe khi thỏa ở trong uh, ờ, Việt Nam các bạn học là hay đọc là gì nhưng mà để có thể là không nhầm lẫn với cái từ này đây cũng G rồi đúng không yeah, thì mình đọc là Z Z con dạ, đọc tiếp Z Z thì âm âm gió của cái từ này là gì nhỉ Z, đúng không Z, đúng không rồi Z Yes. À, rồi, tốt lắm nào. Bây giờ có cảm ơn con nha. Thế bây giờ bạn nào mà tự tin đọc được cả bảng chữ cái không để mình kết thúc bài học ngày hôm nay nào? Zalo bạn bạn con có tự tin để đọc uh, cả bảng không? Bạn nào tự tin giơ tay nào? Bảng chữ cái hả? Ừ. Hết. Ừ, con đọc được cả. Ok, nào con đọc luôn cho cô nào. Từ A to Z nào, A to Z nào. A B ừ. C D E H H I J K L M N O P Q R S T U V W S Y N Z Nào, ê, con có nhớ đoạn cuối không? <laughs> Đáp. Now I know my A B C. Let someone you sing with me. Great job. Oh, thank you so much. Đó, cả lớp mình hôm nay nha, sau một tiếng đồng hồ chiến đấu cật lực với bảng chữ cái thì mình đã có thể là nắm chọn trong tay được bản phát âm chuẩn của bảng chữ cái đúng không đó thì ờ, đâu xem nào bây giờ cô sẽ stop share ở đây bài học của chúng mình hôm nay là đã kết thúc rồi đó thì bây giờ cô sẽ stop share ở đây mình gặp nhau một tí nhở đó cô chúng mình sẽ gặp nhau một chút các con biết là ngày hôm nay là ngày gì không hôm nay là sinh nhật của Pantado giỏi quá các con ạ à đó hôm nay cô mới biết biết là các bạn là học rất là giỏi đấy thì hôm nay là sinh nhật của Pantado thì ờ, để có thể chúc mừng sinh nhật Pantado thì các bạn comment cho cô happy birthday Pantado và cô chuẩn bị mở mic ở các bạn cùng ờ, happy birthday Pantado cho cô nhá được không yes or no yes or no yes nha ok bây giờ cô mở mic nào say screen ô mở mic cao tập thể ở đâu nhỉ <laughs> up mic ô bây giờ phải mở mic đó thì uh, bài tập về nhà của hôm nay của các con này bài tập về nhà của hôm nay của các con nhá là cô sẽ gửi lại cái bảng chữ cái này được chưa đó hôm nay cô sẽ gửi lại bảng chữ cái này để mà sao để mà các bạn học lại này rồi là các bạn quay lại video đọc lại cho cô bảng chữ cái phát âm chuẩn nhất được không được không cái này có dễ không dễ khó nào không dễ không dễ một tí nào á nào ask to unmute rồi các bạn ok dạ, ok nào bây giờ để ờ, chuẩn bị ờ, kết thúc lớp học thì Bye ờ, bye teacher. Teacher. Teacher đời tờ tâm thờ gì đâu ấy đúng là như đồ không để đầu giống giống lần qua con đi ra happy birthday ban ban ban ban ban ban các bạn happy birthday ban ban nha đó, bây giờ mà happy birthday Pang các bạn nhớ làm gì nhờ nhớ làm bài tập nha và gửi lại bài cho cô Ngọc nhá. Cô sẽ đưa bài tập cho các bạn cụ thể ở trên nhóm này, hội học sinh ờ, lớp 1, lớp 2 và lớp 3 để cho các bậc phụ huynh. Đó các anh các chị có thể là theo dõi bài tập của các con, gửi lại vào trong nhóm giúp em để em có thể sửa những cái lỗi phát âm cơ bản của các bạn các anh chị nhá và các bạn gửi càng sớm thì cô Ngọc càng có cơ hội để check được bài các em sớm đúng không nhỉ? Đó. Các bạn này comment cho cô là Happy Birthday Pantado nhá và lên trên nhóm Happy Birthday Pantado nha. Goodbye. Bye bye. Tối bye bye. Bye bye. Goodbye teacher. Good morning teacher. Tôi đi về rồi. Con chào cô. Good morning teacher. Good morning teacher. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. birthday, Chami. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy Birthday ngon nha, ngủ ngon nha. Và nhớ là nộp bài tốt nha. Teacher me. Happy birthday. Happy bye teacher. Bye bye teacher. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy teacher. Nhớ nha, dạ, dạ. nhớ là bài tập dạ, nha. See you again. See you again, exactly. Nhớ đấy không? Goodbye, teacher. See you again. Bye bye. Goodbye, teacher. Goodbye. Nên nhắn tin. Con không nói được. Chào các con nha. Chào em chào cô cô chào cô cô happy birthday hả chúc chào cô xin được có mình mừng con chào cô bye bye cô chào cô con chào các bạn nha bye cô đừng quên cô